Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021, tức ngày 15 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Giáp, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Giáp hôm nay là Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý,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 những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Bạn biết rằng muốn tìm được người như ý thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn, chứ không nên chỉ bị động, chờ người khác đến với mình. Chính tài cho thấy người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động của mình. Hãy chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch, như vậy thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành người có của ăn của để. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân, 7. Tử vi tuổi ngọ Tương phá cảnh báo người tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù túi tiền của bạn có dùng dình thế nào đi chăng nữa thì nếu muốn tích lũy, bạn vẫn cần phải tiêu tiền có kiểm soát hơn. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần tránh đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn. Mộc sinh hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau,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 trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người có gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng để sự đồn đại và nghi ngờ gây tác động xấu đến tình cảm vợ chồng. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay,